là chúng đầu tiên đến với các vấn đề khi tất cả các những hai bây giờ anh thành công câu hỏi quyết định câu hỏi học ngay sau đây dòng sông nào chia rừng u minh tại hai phần thượng và hạ a sông hồng b sông tràm tre c sông tiền hay d sông hàm luông để nói về câu này thì em cảm thấy về câu này rất là khó và gọi là rất là khoai nếu bây giờ mà cho em chọn đấy thì em sẽ chọn là a hoặc c còn bây giờ hiện giờ là em đang đạt em đã đạt mốc quan trọng là câu số 10 nếu như trả đúng chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng có thêm một nửa số tiền của câu hỏi số vừa rồi nữa nhưng nếu trả lời sai chúng ta sẽ mất đi tiền thưởng tiền thưởng tương ứng với câu hỏi số 13 trừ đi 100 triệu tăng 100 triệu mọi quyết định trong này sẽ phải do em quyết định một chơi tiếp hàng em nghĩ là quyết định của em là dừng cuộc chơi người chơi đang quyết định dừng cuộc chơi chúng ta hãy dành cho tuấn anh một tràng vỗ tay uh, tuyệt vời và theo em nếu em thấy tiếp đầu tiên thì anh chúc mừng Tuấn Anh đã có quyết định hạt sản xuất khi quyết định dừng cuộc chơi trong khi đã hết sự trợ giúp và đây đang là kỷ lục của chương trình sang tập đầu tiên với vực Việt vượt qua 14 câu hỏi 500 triệu chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay wow wow wow wow Tuấn Anh đã có một cuộc chơi rất xuất sắc và anh chúc mừng em với phần thưởng này nhưng nếu như em chơi tiếp em sẽ chọn đáp án nào ờ, anh có để ý là 500 triệu nó cũng là một số tiền gọi là khá lớn mà ở đây có sung tiền ấy. Vì em nghĩ là hầu như là câu số 15 thì chắc chắn nó sẽ là câu nhiều tiền nhất. Mà ở đây là cô chữ tiền em chọn sông tiền. Sông tiền. <laughs> Ban đầu thì chọn sông ngầu cơ. Thực ra nếu mà xét thì uh, anh ấy có hai cái cách để em chọn đáp án này. Một là nhiều tiền thì chọn sông tiền. Hai là lúc nãy em có nói với ông thầy mà cứ không biết thì chọn C và anh xin uh, công bố đáp án đúng của câu hỏi này là B sông Trạng Chèm. Oh wow wow wow. Cảm xúc của em như nào khi giành được giải thưởng rất lớn ở cuộc chơi ngày hôm nay? Anh cũng biết rồi đấy. 500 triệu là một số tiền gọi là không phải là nhỏ. Khi mà anh đã đến với chương trình này thì nó là cảm giác rất là mình cảm thấy rất là tự hào và cũng cảm thấy là mình cũng có thể là tham gia một số chương trình khác và có được một nguồn kiến thức gọi là đủ để mình được thi và em cũng học mong ước cái số tiền này vâng một lần nữa anh phải cảm ơn Tuấn Anh một người chơi tập đầu tiên nhưng mà đã khiến cho chương trình của chúng ta trở nên cay cấn hơn anh hy vọng anh khá hy vọng khi chương trình này được phát sóng thì sẽ có nhiều người theo dõi và sẽ biết đến em nhiều hơn với một cuộc chơi xuất sắc như này một lần nữa chúc mừng em với phần thưởng 500 triệu và cảm ơn em đã đến với chương trình và em có một vài lời để nói với chương trình là em cũng hy vọng là sau này chương trình có thể sẽ phát triển mạnh mẽ hơn và có thể là được nhiều người chơi mới hơn và sẽ có nhiều kỷ lục được xác lập Vâng, một lần nữa cảm ơn em rất là nhiều với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, như vậy là với sự trợ giúp của và MC bạn Trần Thanh Vinh thì chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua tám câu hỏi đầu tiên và đạt khoảng 50 triệu. Nó sẽ tăng thêm 25 triệu các bạn trở thành câu số 9. Và bây giờ thì bạn đã các sự trợ giúp rồi. Nếu như bạn không đáp trả những câu hỏi này, bạn có quyền sự dụng chơi để vào các sự nhất của mình. Câu hỏi số 9 Thế vận hội Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức năm 1896 tại Hy Lạp không có đối tượng nào tham gia A. Vận động viên nam B. Vận động viên nữ C. Người Hy Lạp hay D. Người nước ngoài Ôi sao Các bạn hỏi Olympic ạ Người Hy Lạp thì chắc chắn là sẽ có người nước yeah. Bạn quyết định là dùng một chơi đúng không? Chứ Vẫn chưa bây giờ mới nghe dịch nói bây giờ bạn sẽ đưa ra quyết định của mình một là chơi tiếp hay là dừng cuộc chơi nếu dừng cuộc chơi thì cũng hơi ổn nhưng nếu lấy tiền thì cũng đi chơi rồi người nước ngoài đáp án cuối cùng câu trả lời cuối cùng của bạn là gì ạ B B đúng không ạ B người nước ngoài đây dạ. người chơi đã đưa ra đáp án cuối cùng của mình là D người nước ngoài vâng. chúng ta sẽ xem câu trả đúng của câu hỏi này là gì chắc sai rồi